<clears throat> ok xin chào tất cả em đã trở lại với video này ơi lần này thì à, trong ngày năm động này có sự thay đổi khá là lớn anh em à. à một cặp vô danh à, một tuần nha năm. hiện tại đây này một cặp vô danh đó rồi sẽ đi kèm với uh, món kim môn phái năm động đao áo <clears throat> rồi uh, à, dây chuyền rồi uh, đai lưng rồi uh, có cái đao nữa mà khả không cầm anh em ơi tại vì cầm đâm này thì uh, cái lượng nhân họ thấp quá Khải nghiên cứu <clears throat> nếu cầm đầu này thì Khải sẽ mang một món kháng họ vào thì vì lượng kháng họ lúc nãy test rồi có 55 kháng họ thì hơi thấp còn tầm này thì uh, mang đao tóc bên sau 100 nó vừa có hiệu ứng tóc với lại vừa có kháng họ nữa nè kháng họ được 75 chứ nếu không kháng họ giờ chó lắm <clears throat> anh em đang xem thì cho không lại chia sẻ chia sẻ chơi nha năm ơi rồi má khủng quá quá cơ gốm đồ <laughs> chẳng phái 36 cấp hôm nay mới được thôi nè tại vì lên uh, cặp vô danh đó tay khá là ngon luôn 29 điểm skin 9x phải rồi <laughs> trong đầu này quá bá nè mà chỉ nói chung tầm này thua kỳ hợp không thua ai hết mà thua kỳ hợp với họ cao lắm mà con em mấy con em mới vip vip thì mới thua cho còn lại đánh được tốt nè ai <coughs> chuẩn bị vô trận à, đầu tiên anh em ơi anh em đang xem à, anh em thích mà những video bk liên đấu năm động như thế này thì cho một like chia sẻ cho anh em ơi à, <clears throat> này đang đánh năm động nè đó trời ơi đây phi phong kỹ năng một cấp này nhẫn uh, một cấp này một cấp này kèm với càng khôn hai cấp rồi kèm thêm một cái uh, ban một cấp nữa ôi sống kiểu này quá chất quá chất lượng cho mười bốn <laughs> quá siêu vãi liền và đây hai một cuốn lại hai một cuốn nữa quá đen tự chết luôn <laughs> Trên đó đời quá đen Ok tiếp tục chẳng sâu em ơi Hồng cuốn gặp quá lần rồi Đen quá Anh này còn lon anh trước thì xong rồi nè Anh này còn lon Anh chỉ hết đồ của anh muốn còn lon chỉ hết đồ qua Đồ hàm cuốn quá gờ cũng Đồ hai một cuốn nè Con lông đao Đồ này nói chung là full set vô áo Kèm với à, bao tay xương tân mát Áo xương tân mát Đao xương tân mát rồi đại lương trường tân đó. nhắn kiến năng, bộ áo không nói xếp chết bộ áo ok anh em ơi nãy giờ thì khải có suy nghĩ thì khải đã sau khi mang cái cặp ờ, này á thì lúc nãy khải mang nón phòng thủ giày phòng thủ thì bây giờ khải bỏ giày phòng thủ đi khải mang cái đao là lấy đao luôn anh em ơi hiện tại khải mang đao hồng kiều môn phái là lấy đao luôn đó hiện tại này là 1, 2, 3, 4, 5 hồn kiếm môn phái nè kèm, kèm với cặp ngũ nhân kèm với cặp nhẫn vô danh nói chung tầm này nó thiện em chỉ sợ thiếu lâm khủng thôi còn lại là bình thường là căng hết nè sợ thiếu lâm khủng còn lại có sợ căng hết trời ơi hôm trước lực tay cái 5 k 3 Giờ lật tay 9 cái 7, 9 cái 8 anh em cứ nghĩ đi. Lật tay cỡ này chém thì có chết người không anh em? Gấp đôi lật tay. Cho ở lên cái móc đặc sắc. Gấp đôi lật tay. Đó, 29 kỹ năng 29 kỹ năng 9 ít, Quá dữ. Quá đẹp anh em ơi. Đợt này thiệt tầm này mới sắm cặp vô danh à, hai mấy kim hơn triệu mấy quá đẹp anh em. quá đẹp luôn ok chuẩn bị tiếp tục trận thứ hai khả năng quay cho anh em xem nha anh em xem mà đừng quên ủng hộ một like chia sẻ chơi anh mày rồi chuẩn bị hôm trước là khải mang à, đau thủy rồi nè đỡ lấy tóc đỡ đam đam từ từ rút độc nhưng mà tầm này thì không không phải từ từ nữa lần này là kết thúc nhanh luôn nè kết thúc nhanh luôn máu thì 8 k là được lấy rồi được tay gần 10 k rồi chín k chín chín k bảy chín k tám quá đẹp rồi nè đôi giày mới bỏ vô nè đó rồi trận sâu tiếp tục trận mới ok tiếp tục anh em ơi Lập tay 10k <laughs> Trong đó tiếng nhạc chạy ở đâu chạy ở đâu hai đau <laughs> phun vô hai đau vâng đúng kỳ họ là vãi mình không nhận vãi nổi <clears throat> được hai con lô anh em ơi hôm nay có vẻ khá là may mắn anh em ơi hôm nay có vẻ khá là may mắn anh em ơi chuẩn bị đồ đặt các kiểu mà chưa gặp ai nữa bờ ca thực sự hết thiếu lâm thì mình chưa dám chắc nhưng mà nếu có cơ hội thì tính tiếp thôi đã đang uh, cho anh em xem sơ top 10 nha hiện tại này vẫn đang rất rất có cơ hội lên top 1 nha mọi người cho anh em nhìn sơ qua top 1 lên top 10 anh này đang rất rất có, có cơ hội lên top 1 nha nè hiện tại top 1 là tháng 39 thu 9 48 trận tháng 39 thu 9 à, Top 1 là thu 9 rồi Top 2 thu 11 Đó Tháng 3 7 thu 11 Top 3 Top 3 thì tháng 3 14 thu 14 Top 4 Tháng 2 19 thu 19 Đó. Top 5 28 Tháng 2 18 thu 20 Những người này đi đủ 48 trận rồi nha anh em Tại vì lần đó chỉ có 48 trận thôi tốt xấu 28 thua 20 Cấp 7 27 thua 18 Cấp 8 27 thua 21 Cấp 9 là ạch này 27 thua 5 Đó Còn 16 à, trận nữa thôi nè 16 trận nữa thôi nè Cố gắng cố gắng Đang top 9 26 thua 10 chung là khả 27 trận rồi còn hai trận trong ngày hôm nay nữa sẽ cố gắng lên 29 nếu lên được 29 thì Kha sẽ lên được hàng hàng 4 hàng 4 ta nếu hôm nay thắng thêm hai trận nữa lên hàng 4 Ok thắng hai trận lên hàng 4 nha mọi người sẽ vượt top của ông Thứ Anh này nha nếu thắng hai trận nữa sẽ lên hàng 4 nha mọi người anh em cùng chờ đợi xem thử cố gắng thử được thắng hai trận nữa nhau năm tại là đã 27 này 27 thu năm nếu hai trận lên hàng 4 nha mọi người ok cố lên đây anh em à, xem là sẽ đồ của em đọc quá đẹp anh em ơi anh cún anh đầu tư cặp vô cặp nhẫn vô danh này hợp lý quá nè trời ơi cặp nhẫn vô danh rồi uh, gia truyền thì anh em trong ban đầu tư rồi, những món này là của ảnh bao tay minh ảo áo minh ảo đai lưng đao ngọc bội đó à, nón nón thủ lý lúc nãy là giày thủ lý nhưng mà khải bỏ khải mang giày kháng họ nè tại vì kháng họ lúc này có 55 là hơi yếu mang đôi giày tầm này là đẹp chuẩn luôn em ơi 75 cộng 5 phòng thủ rồi quá đẹp rồi anh em đang xem nhớ cho một like chia sẻ ủng hộ video này cũng như là Khải cam bạc này ca giao tranh ủng hộ chơi nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ Khải nha. Lâu lắm rồi mới cam lạc năm đọc anh em ơi. Mùa trước thì Khải cầm thiếu lâm cũng như là mùa trước là 33 thì cũng top 1 rồi. Mùa với anh AK, Phong Ca, à, anh Phong Ca với lại anh Tâm Thánh. Còn mùa vừa rồi thì Khải với anh Phong Ca cũng top 1. Không biết mùa này nó top 1 không nha mọi người. Hiện tại Khải đang cầm bạc năm đọc của anh Cuốn là chủ đạo nha anh em cho người dân rảnh cho anh em soi ít đồ này mày <clears throat> à, đường môn khánh đen đường mối đường đường môn này đánh nhanh này cái đường môn này đánh nhanh này thứ năm bóng đồ thứ năm bóng bằng à, tóc ăn họ xe đồng ba bình sát là không tính này <clears throat>

máy gặp Ngân Minh 101 nè Má khó chịu rồi 101 tốt, Cái góc này không đánh bắt độc được Đâu, xém tí nữa chết rồi

nghĩa thiên vương thiên nhân hay bò đà với chiến nhân quân luân vĩ yên xứng hùng anh hàng lòng quay đại ly chốn lòng ăn địa phương tương đắc lâm nguy khắp nơi vô hình nằm đồng nhân kim kỳ tinh việt đảng ma hoàng giác đấu huyền phong lặng nữa phi lâu vàng trời xanh À đánh trắng tay không nói luôn quyết chiến đời hùng anh võ lông sừng thiên hạ chi tôn ok win trời ơi win 50 101 còn 15 bình máu Lô, hay quá làm ơi Quá hay quá hay Trời ơi, lần xét đồ này khỏe quá Rồi, tiếp tục em ơi Bé Trang 2000, 50 nữa Hai tầm này 50 nhiều gơ Sẽ đồng bằng

14 cuốn này đang nghe mây chùm mã mi <laughs> nghe mi nữa đậu toàn nghe mi không anh được nghe lẻ một kia thấy khỏe nè em tầm này khỏe quá nghe mây này chúc mình anh rồi à đường môn môn này đánh tốt nè môn này đánh vô tư bệnh cái bổ này bệnh cái bổ này chạy đâu rồi vô bùa một đao chạy đâu con sâu chạy đâu con sâu mất thời gian chút thời gian hai cục là chết rồi mất thời gian chút rồi chạy đâu chạy đâu không trúng trúng hai cái là chết thôi rồi tiếp tục trận sau nha em ơi quá khỏe luôn tầm này ai chịu nói <laughs> <laughs> đồ con cuốn quá chắc là ok tiếp tục trận ơ ờ, à, ờ, hết rồi anh em ơi tháng 4 trận này ạc này lên top 4 rồi nha anh em này chuẩn bị lên top 4 nè anh em đó 29 thua 5 tại là top 4 là 29 thua 19 rồi chung là đúng 7 ờ, giờ nó sẽ cập nhật lại thành sẽ lên top 4 như nào và tí nữa khả đi 4 4 trận tiếp theo là ông lương tháng 34 34 tới nữa đi 4 trận tiếp theo ok vẫn leo top được vẫn đứng top 4 rồi rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khả cũng như là anh cuốn này một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên để lại cho Khả một, một đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người cảm ơn anh em đã theo dõi những cái video à, liên đấu năm động này à, hôm trước thì những cái ngày trước là liên, liên đấu năm động thì khá là bình thường hôm nay thì độ đặt lên quá khủng rồi anh em ơi nói chung là đánh khá là chắc đó anh em nói chưa liệu kháng hiệu ứng này nó quá chắc à, ờ, hiện tại đã anh nghe mi một nói chung là khá là ok rồi khải ngại lúc đầu khả năng ngại là khải nghe mi ngại nghe mi một với lại ngài thiếu lâm làm bất lương nè không biết ít hôm nữa gặp ờ, có gặp làm bất lương nữa hay không thì chưa biết chứ bữa giờ là thua năm trận là thua hết ờ, ba trận thiếu lâm làm bất lương đó với lại một trận em mi và một trận năm độc